Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì à, hôm nay là có bạn của chồng mình tới chơi với mọi người thì mình có làm à, barbecue à, đó, barbecue ở trên à, sân thượng với mọi người Nhìn chiêu lắm luôn á Chân thì đang giúp mình nướng nè à, Còn ở đây là Peter Peter đâu rồi? Peter ơi Peter chào cô chú đi Peter ơi <laughs> Dạ. đúng rồi rồi giờ mình sẽ quay ờ, thịt nướng cho mọi người coi nè thì hấp dẫn lắm luôn kệ đi không sao đâu tại vì nó nhỏ quá chỉ cắt nhỏ quá mình cắt uh, ờ, ở ờ, nằm sứa mọi người cắt nhỏ quá giờ <laughs> cái lỗ thì nó to mình ướp ngọt quá nó bị cháy mọi người ờ, ở đây là đó cái ban công mà mình hay uh, mình có làm video mấy lần đó mọi người ban công nhà mình đó chiêu chiêu mình sẽ quay một vòng cho mọi người coi chị có cái khè nhỏ ở dưới cái gì cái khè nhỏ cái khè là cái gì cái này nè ờ ờ đúng rồi đúng rồi cái cái vị ờ. hay là lấy cái đó lên nướng cho dễ à, đây là view nhà mình hôm nay có cả Simon qua nữa mình à, nướng mấy cái à, củ khoai khoai tây với mọi người cho nó ngon dạ dạ dạ dạ vừa làm video tiktok vừa làm video youtube luôn mình nhờ chồng mình đi ờ, đi mua ấy hộ mình rồi đi mua ờ, seven up á có chân nướng giúp chị không mình chị cân vừa vừa nướng vừa làm video sao được à cái tên nó la làng ra rồi đó hôm nay à, mình làm à, barbecue trên sân thượng cho ngon cái này là mình làm à, nầm sứa nướng với chân gà ớt cái âu cánh đó mọi người âu cánh âu cánh gà nướng xong rồi mình nướng thêm mấy củ khoai tây cho yeah. Dạ. Peter ăn dạ. dạ. Yeah. Yeah. Chắc cái này không cần nướng kỹ đâu chân ơi tại vì nó nó nó khô á. Có cần xịt ấy không? Xịt dầu á ừ. Sao con? Để mẹ dạ. Anh dư, anh dư leo nha Noodles. Đi theo quên Combo Captain Dư leo nha Yeah, pate. Oh, pate. yeah, yeah, Even if he, when he didn't have teeth, gnawing on anything. Yeah. Yeah, good eater. Seriously. God, he'll be running around soon, eh? Yeah. He's halfway there now. chắc chị bỏ mấy miếng gà kia để ăn trước đi để hai chị em ăn cái này sau Then Đây có hai cô gái đậm đen. Have some chicken here. You know, just cook it and eat it after it's hot, warm, better than uh, cook all and eat. Yeah, yeah. Mình sẽ chăm sóc mấy miếng gà và mấy miếng thịt. Thơm lắm mọi người ơi. Có hai cô gái đậm đen <laughs> Cái nồng sứa này là mình mua của hàng xóm đó mọi người hai trăm rưỡi ờ, một ký xong đó mình cắt ra và mình ướp có thể vậy nướng từ từ cũng được còn ít à rồi lát nó để con cá đến lơ vừa cá thì cũng chín được từ rớt một miếng rồi Can you your bike for a run today? Yeah. Started her up, took her for a run. Because I say that can it start? Hả? Cười gì? không ai chăm sóc nó nó la làng sao con con đòi ra hả cho con miếng này nha đây cho con miếng miếng miếng thịt nè ngon lắm cho con nghe con Peter uhm. Peter đang ăn nấm sứa đó mọi người ơi So I've, bảo cái này có kia không? Because the music What's uh, the matter? Mm. mm. Oh, sorry. Mm. Put it here. Um, yes, some chicken for you, Peter. Baby the cho Peter ăn gà. Ngon không Peter? Yummy. <laughs> first got on this mm-hmm. and oh, How's this? Is it good? Yeah. It's good. Hôm nay trời nhiều gió mọi người ơi Nhâm nhâm nhâm nhâm nhâm ừ. Con nói với cô chủ đi Ngon lắm cô chủ ơi Cô chủ ơi ngon lắm ừ. Trò đã dạ, tới chị Viên mà cục ly ừ, đá ra chị mình làm sao giờ đang tập trung nướng cho ờ, xong ờ, um, ờ, uh, đâu có ở lại đâu về luôn ừ, sợ làm phiền á tất cả ba mẹ chị về để ừ, sáng hôm sau phụ em trai chị chở cám bán hàng đồ ấy sợ nó nó nó, nó bận cái nầm sứa này mình nướng ờ, sơ sơ dạ. thôi tái tái thôi để cho nó đỡ bị khô mọi dạ. người ờ, go back on the side on this. Hôm nay là bạn của chồng mình là một người từ ở bên Úc về ở Anh ờ, dạ. ờ, nhưng mà qua Úc sống để trải nghiệm với mọi người chắc khoảng tầm 2 năm là về thì hôm nay có về Việt Nam chơi mấy ngày thì qua nhà mình chơi nên là mình có làm barbecue dạ, làm barbecue cho sân thượng dạ. Jiva. The amount of Guinness I was drinking and the price that it was, and it kept going up and up and up. It's like um, £5.60 for a pint of Guinness now. Để mình lấy gà cho Peter ăn đó mọi người Anh ngồi mình anh ừ. Rồi cho con miếng gà nha ừ. Quay video nè ừ. À, nóng quá, nóng quá Peter ơi, nóng quá. Ừ. Ừ. Peter thích cặp xương. Peter thích ăn. Mình ướp nó cho nhiều nước sốt quá nó bị chảy mọi người. Ừ. Nhưng mà thịt gà thì mềm nha. That was good. yeah, but it didn't. It wasn't as. It didn't. It wasn't. Peter nó đói quá nè. Thôi ai chăm sóc con hết hả Mẹ chăm sóc con nha. The involved because salt of Guinness supposed to be made in all. Yeah. And St James's Gate in Ireland, isn't it? Mm. So, yeah, yeah, the closer to where it's brewed. So all the shipping over here are probably, you know, uh, spoil the beer a bit. Yeah. Chị lấy gì á? lấy cái khay đó. À, à, à, Được không? Đây chị, chị nhấc hai tay cho. Um, I don't That's, my missus, she loves the Guinness. That's her favourite drink. By Go on, Australia. Yeah, she gets How much? Oh, well, huh? I Thank you. Cái bếp này là mình ờ, à, mình mua ở ngoài ờ, shop ngoài cửa hàng á mọi người xong rồi mình lấy cái ờ, cái kệ để bình nước á mình để lên đúng rồi là nó vừa nó cao vừa tầm luôn đó tình cờ thôi hôm bữa chị không nói em không biết có cái kệ Well, most people in England now have, um, they, have, have uh, changed to the vapes. So they're all standing at the bar and they're all vaping and they're all like um, you know, uh, one might have a cherry flavour, one might have a banana, one well, might have at the bar. Oh. Yeah. À, eh, lấy cái đó bỏ bỏ bỏ ấy vô trên uh, bỏ um, đậu bắp á em bỏ đậu bắp cho chị với trộn vô xong rồi để cho nó, có vị oh, Yeah. You go in there on, the pub officially doesn't open until uh, 12 o'clock on a Sunday, but you go in there at 11 o'clock yeah, and then you, you got your little tap at the window, the wind club we call it, mm-hmm. and tap at the you can smoke at the bar then. Yeah. The pub officially isn't open. Cái này để mình ăn đây, chị bỏ cái này qua bên dĩa cho mọi người Once that 12 o'clock hits, everybody, all the people, and then it's vape, vape, vape, vape, vape yeah. you know, and it, it, the, the, the, smell uh, at times is, well, you can imagine. Imagine being in a room. Um,